xin ờ, gửi đến anh em một cái bộ hột tài xỉu đó chính là cái bộ hột tài xỉu nhẹ áp dụng cho những anh em nào làm tay cái khi sử dụng cái bộ hột này thứ nhất chúng ta có thể chống được máy phân âm hột tài xỉu thứ hai với những cái nắp đã được tôi quấn một cái lớp giấy ờ, bạc ờ, cũng như là nắp trì như thế này thì hoàn toàn có thể chống được máy soi máy chụp máy chiếu đây nó là một cái cách chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả Có riêng về cái bộ hột tay xỉu nhẹ này khi lắc chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình đồng thời có thể chống được máy phân âm bởi vì máy phân âm là nó dựa trên cơ sở là khi cái hột này nó rơi xuống dĩa qua đó nó phân tích được cái mặt nhất nhị hoặc là mặt ngũ lục khi nó rơi xuống nó có thể hỗ trợ cho những người à, làm tay con biết được đâu là mặt nhất nhị và đâu là ngũ lục qua đó người ta dựa vào uh, âm thanh đó và người ta đặt cửa thì về cái bộ hột tài xỉu nhẹ này khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay vì lắc nhẹ nên có thể là chống được máy phân âm ví dụ như bình thường chúng ta phải lắc mạnh tay như này đó thì máy phân âm nó có thể nghe được nhưng với bộ hồ tài xỉu nhẹ này chúng ta chỉ cần lắc rất là nhẹ thôi như thế này Đó. chỉ cần lắc nhẹ như thế là máy thì máy hoàn toàn không thể phân tích được âm thanh trong đó còn riêng với bộ hồ tài xỉu nhẹ này thì cam kết với anh em 100% không tang bây giờ để tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ thử qua một số ờ, những cái ờ, biện pháp thử như dọi đèn nam châm cũng như là ngâm nước muối tôi sẽ dọi đèn đây hột thì rất là trong anh em nhìn cả mặt nhất nhị tứ tất cả các mặt rất là trong đây là về phần hột dĩa đây hoàn toàn trong không phải dĩa khiển không phải dĩa gì cả dĩa thì trong hoàn toàn bình thường tất cả những cái hàng này không phải là hàng công chuyện à, nó là hàng không tan 100% tiếp theo tôi sẽ thử qua nước muối cũng như là cục hít khi ngâm nước muối thì hột nó đi rất là đều nổi hoàn toàn bình thường tất cả các mặt đều nổi hết không riêng gì mặt uh, ngũ lục hay là mặt nhất nhị đây anh em nhìn tất cả các mặt đều nổi đều hết nhá. đó là về phần ngâm nước muối còn bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít cho anh em xem tôi sẽ lau qua và tôi thử qua cục hít đây nó là cái ờ, cục hít anh em đúng chưa với những cái bộ hột nam châm nắp hai chiều thì ờ, khi thử ờ, cục hít này nó sẽ bị dính bị hít nhưng mà với cái bộ hột này thì hoàn toàn không dính không hít gì cả khi chúng ta lắc cái bộ hột tài xỉ nhẹ này lắc bình thường thì tỷ lệ hột bị rất là đều chén tài chén xỉu không nghiêng về bên nào cả còn khi muốn giữ hột chúng ta vẫn có thể giữ được và với cái bộ hột này thì anh em nào muốn sở hữu tôi um, sẽ hỗ trợ cho anh em là gửi hàng về đến tận nhà đối với những anh em nào ở xa tôi sẽ gửi hàng về đến tận nhà và bao cho anh em test thử trước khi thanh toán thì anh em cần sở hữu thì hãy gọi cho tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 hoặc là Zalo anh em kết bạn qua số đó cho tôi bây giờ tôi sẽ lắc cho hột đi và là lắc bình thường thì nó sẽ đi rất là đều chén tài chén xỉu giờ đang là xỉu số 9 tôi sẽ lắc Đó. chén trước là xỉu bây giờ qua tài số 11 giờ báo tam này xuống xỉu rồi giờ qua tài số 15 rồi để dừng một chén tài giờ là số xỉu số 8 bây giờ qua tài số 12 đó, bây giờ nó lại xuống xỉu số 10 Đây là khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi à, chén tài chén xỉu rất là đều hột như thế còn bây giờ tôi sẽ lắc giữ hột cho anh em xem bây giờ đang là xỉu số 10 tôi sẽ giữ hột giữ xỉu và tiếp tục tôi giữ tài đó vẫn là xỉu số 10 nhé 145 bây giờ là xỉu số 8 134 này bây giờ 235 tiếp tục vẫn là xỉu số 10 bây giờ vẫn là xỉu số 10 tiếp 136 đó, bây giờ qua chén tài rồi tài 456 bây giờ tôi sẽ lắc uh, giữ tài 146 ấy. 156 vẫn là tài đúng không ạ 146 tiếp tài số 11 456 tứ ngũ thiên tài số 15 tiếp và bây giờ số xỉu trường hợp chúng ta khi lắc nó có trường hợp chén phản và đây nó là trường hợp chén phản này. tôi đang muốn giữ tài nhưng mà không thể giữ tài được ừ, thêm chén nữa mà nó xuống xỉu nhưng mà nó chỉ phản một chén này thôi bây giờ tôi sẽ đưa qua tài và tôi tiếp tục giữ tài đúng chưa qua tài số 12 này, tôi tiếp tục sẽ giữ tài 345 tài số 12 nữa bây giờ là 663 Đó, bây giờ xuống xỉu rồi, xỉu số 9 bây giờ qua tài giờ lại xuống xỉu số 10 Đó, anh em thấy bộ hột này nó có hiệu quả không khi lắc thì chúng ta có thể